Hải Đăng uh, xin chào bạn Sau đây Hải Đăng uh, xin giới thiệu các bạn cần uh, lu uh, à, Notbi à, Hải Đăng uh, đang phân phối uh, uh, hai dòng uh, kiểu uh, máy ngang và kiểu máy đứng các bạn nhé uh. dòng này uh, kiểu máy ngang thì uh, khuyên bát Fuji và kiểu máy đứng là khuyên bát thường Dạ. đang sẽ review à, máy đứng trước cho các bạn à, xem Đây là dòng à, máy đứng đây các bạn dạ. Được thiết kế tại Nhật Bản dạ, Dòng này được thiết kế tại Nhật Bản đấy các bạn nhé À, carbon xoắn X các bạn nhìn đường à, xoắn chéo của nó đấy các bạn nhé Đấy, carbon xoắn chéo nga not bi sản xuất à, khoen bát à, dòng máy đứng này là khoen bát thường khoen bớn thường do chính not bi sản xuất à. đây là phần cắm gốc cần này cần cắm gốc các bạn ạ cắm gốc ở đây là chuôi cần à, chuôi cần đây các bạn khá à, đẹp được mút tiện CNC à, rất đẹp Đấy, Hải Đăng à, sẽ đợt vừa rồi vì đã review phần à, gốc và vòng máy đứng tiếp đây là phần ngọn đây các bạn slow và chậm mua mồi chậm sao đây. là quen quen à, hai chân con K à, khá là đẹp các bạn Đấy. quen thường bạn nhé Đấy, à, dòng này thì có ba khoen ở dưới ba khoen ở, từ dưới lên là khoen K còn khoen ở trên là khoen một chân đang đang review khoen thứ khoen thứ sáu từ dưới lên đây khoen thứ năm đây à, đẹp đây phần à, thứ hai đây các bạn ở đây là đầu alo đầu alo đấy các bạn đầu alo chống xoắn à. thông số cần à, cần à, 6,5 inch các bạn tương đương với 1m96 à, tải mồi các bạn tải mồi à, một từ 100 đến 350 à, g khá là cao tải mồi khá cao độ cứng mờ dòng này độ cứng mờ tải dây đường kính dây là từ 2.5 đến 4 chấm cái này thu gọn là 100 50 cm tương đương với một mét rưỡi các bạn này đang sẽ cân à, trọng lượng à. Đây, trọng lượng của cần đang à, sẽ cân trọng lượng của cần các bạn một trăm à, tám mươi gram Đấy và đo được kính ngọn các bạn đường kính ngọn ở cần đây các bạn à, kính ngọn đường có kính ngọn là hai ly rưỡi các bạn nhé à, khá là to tầm lu thì hợp lý các bạn đang ờ, sẽ đo đường kính gốc à, đường kính gốc đường kính gốc là 12 11 à, năm là 12 năm Đấy, 12 năm Đấy. tiếp đến Hải Đăng à, sẽ review uh, giờ. Hải Đăng review uh, máy ngang Hải sẽ cân luôn trọng lượng cho các bạn để cất cân cho nó đỡ gọn nhẹ hơn uh, nhẹ hơn ờ, máy đứng các bạn nhé Đấy, 174 gram đường kính và chắc đốt ngọn cũng giống nhau thôi Hải đang đấy đo qua 11 ờ, năm các bạn không đo nữa và đốt ngọn sẽ là 2,5 Dòng cân này thì cũng được thiết kế ờ, tại Nhật Bản các bạn nhé Sản xuất tại ờ, Trung Quốc Giống như kiểu iPhone các bạn Đây Khuyên ờ, Fuji Khuyên này khuyên của hãng Fuji sản xuất Các bạn nhìn chữ Fuji đây Đấy, Fuji các bạn Đây là khuyên Cũng ba khuyên cuối là khuyên hai chân Nhưng mà khuyên nhỏ hơn à, Nhập vào quen của hãng Fuji à, sản xuất các bạn phô này cũng à, xoắn chéo các bạn xoắn chéo X nhé ờ, à, 2X bạn nhìn à, lại chữ Fuji đây, chữ Fuji đây bạn đây chữ Fuji đây ừ, rõ chữ Fuji luôn kiểu chỉ hai ba màu quen khá đẹp quen ờ, một chân đều ờ, Fuji hết các bạn nhá đầu ờ, alo đây các bạn cái này cũng thu gọn là một mét năm mươi đầu chống xoắn chị Fuji đây các bạn chữ F đây các bạn nó hơi nhỏ một chút nên người ta đánh dấu chỉ ký hiệu thôi không ghi chuẩn chữ rõ ra vừa rồi hải đang à, đã giới thiệu các bạn à, hai dòng cần à, dòng cần máy dòng máy đứng và máy ngang của hãng Notbi sản, sản xuất Notbi sản xuất theo thiết kế của Nhật Bản các bạn nhé Đấy. Đấy. hai chuôi cần để cắm gốc này à, dòng máy à, máy đứng đây cả này máy đứng đang sẽ cắm luôn cho bạn à, xem Đấy, nó vẫn thừa một chút các bạn nhé Đấy, nó vẫn thừa một chút này Đấy. khá là đẹp Hải Đăng Fishing chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing